Cái khoản đầu tư tốt nhất mà bạn có thể đầu tư là đầu tư vào chính bản thân mình. Warren Buffett. Nếu bạn đầu tư vào chính mình, không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn. Nếu tôi cho bạn một chiếc xe hơi và đó là chiếc xe duy nhất bạn nhận được trong suốt quãng đời còn lại của mình bạn sẽ chăm sóc nó như chính mình và bạn không thể tin được đâu khi nó bị xước bạn sẽ sửa ngay đọc hướng dẫn làm tất cả mọi thứ và hãy nhớ bạn chỉ có một cơ thể một tâm trí trên thế giới này nếu bạn không chăm sóc nó ngay bây giờ nó sẽ không thể nào kịp nữa và chỉ có một cơ thể một tâm trí để vượt qua trong cuộc sống hãy nhớ điều quan trọng nhất tiếp theo là bạn phải liên kết bạn liên kết với những ai bạn sẽ đi cùng hướng với những người mà bạn kết hợp và bạn muốn có những người hùng đúng đắn và bạn muốn họ kết hợp với mọi người và nếu bạn muốn cạnh tranh với ai đó hãy lựa chọn cách hết sức cẩn thận có một sự thật hiển nhiên là Ờ, bạn không thể chọn được bố mẹ mình họ là những người có ảnh hưởng rất lớn với bạn nhưng bạn không thể chọn họ nhưng bạn vẫn có những sự lựa chọn khác đi ra ngoài và sao chép một ai đó và điều quan trọng nhất hầu hết mọi người đó là lựa chọn bạn đời của mình nó cũng quan trọng như là lựa chọn đối tác kinh doanh vậy và bạn sẽ muốn chọn người bạn đời mà người đó họ sẽ tốt hơn bạn họ sẽ tốt hơn bạn những sai lầm lớn nhất của mọi người khi đầu tư là gì họ không nhận ra tất cả những gì họ phải làm chỉ là mua và giữ và lắng nghe những người như tôi nói hoặc là đọc các bài báo hoặc là làm bất kỳ gì sau đó họ nghĩ rằng vì họ có thể giao dịch nên họ giao dịch à, bạn có thể mua một trang trại nhưng mà bạn không thể bán nó vào ngày mai mua nhà mua chung cư nhưng không thể bán ngay lập tức được và bây giờ bạn có một cái khoản mà bạn có thể bán nó và lấy tiền ngay thực tính toán tất cả các chi phí nó lợi thế hơn những khoản đầu tư khác mọi người dễ dàng mua bán liên tục nên họ cứ mua bán liên tục và cái điều đó thì không thông minh bằng cái việc đầu tư dài hạn ông có một thói quen buổi sáng tuyệt vời đó là trân trọng những gì ông có trong mỗi buổi sáng và ông cảm thấy thế nào đó là gì à, tôi ăn chính xác những gì mà tôi thích vào mỗi buổi sáng à, nếu có ai đó đưa cho tôi một cái thỏa thuận khi lúc tôi 20 là tôi sẽ thống sống được thêm một năm nữa bạn biết đấy thay vì sống đến năm 88 thì tôi sẽ sống đến năm 89 tuổi hoặc đại loại như thế nhưng không được ăn gì khác ngoài bông cải xanh mầm quýt xô hành tây và những thứ khác như vậy thì thôi tôi thà bỏ luôn năm cuối cùng đi vì cái điều đấy nó cũng không hay tôi thích ăn những cái gì mà tôi thích à. ông nghĩ trường kinh doanh nó có giá trị gì không à, nó phụ thuộc vào mỗi người nhiều hơn là phụ thuộc vào trường học một số người sẽ nhận được rất nhiều từ nền giáo dục một số người thì rất ít và tôi tôi thấy cái điều đó nó không quan trọng lắm và mọi người có thể đi học đại học cũng được uh, tất cả những cái công việc uh, nó có đã từ 70.000 đến 80.000 năm trước rồi cái đào tạo trường đại học nó có thể không sử dụng được nhiều lắm và bản thân tôi tôi cũng không thích trường đại học lắm à, bố tôi á, ông là một người vui tính và ông có thể giúp tôi làm bất kỳ điều gì nhưng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tôi thích đầu tư và tôi đọc sách nhưng nó mất 4 năm các thời gian cam kết và những cái điều khác nó phụ thuộc rất nhiều vào sở thích bạn có trong cuộc sống và tôi không nghĩ nó dành cho tất cả mọi người có nhiều người họ cần một cái lý do để làm một điều gì đó như là học đại học chẳng hạn nếu mà khi bạn à, uh, 65 tuổi hay 70 tuổi hay nhiều tuổi hơn nữa những người mà bạn yêu quý họ thật sự yêu quý bạn thì bạn là một người thành công à tôi chưa bao giờ thấy ai đến tuổi đó mà không thành công cả tôi không nói về những ai đang cực kỳ nghèo khổ khó khăn hay là bệnh tật là loại như thế nhưng mà tôi chưa từng thấy ai có nhiều người yêu quý họ thì họ sẽ càng hạnh phúc hơn và cũng có một số người rất giàu có nhưng họ có nhiều tiền họ có tất cả mọi thứ nhưng không ai yêu quý họ cả vậy thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì và hãy nhớ khoản đầu tư tốt nhất bạn có thể làm là đầu tư vào chính bản thân mình nếu bạn đầu tư vào chính mình không ai có thể lấy nó ra khỏi bạn hãy like share và giúp bạn chia sẻ video xin chào và hẹn gặp lại tôi muốn bạn nghe chủ đề quan trọng nhất ai cũng phải biết già trẻ giàu nghèo nó gọi là giáo dục tài chính và như bạn biết hệ thống trường học hiện tại á không dạy cho chúng ta cái gì về tiền cả không có gì cả nó thật là thảm hại và bạn biết á, có nhiều khóa học về tài chính ngày nay nhưng mà nó cũng không phải là giáo dục tài chính thật sự nó rất là thảm hại chuyện gì xảy ra với hầu hết mọi người hôm nay đó là cứ làm theo cái tư tưởng cũ đi đến trường bạn học được gì về tiền ở trường không chẳng có gì có một công việc bạn có biết công việc biến mất mỗi ngày không không chỉ vậy trí thông minh nhân tạo nó đang phát triển và công việc sẽ được chúng thay thế rồi thêm cả xe không người lái nữa tất cả mọi thứ việc làm càng lúc càng ít đi tại sao bạn còn đến trường rồi tìm một công việc làm việc chăm chỉ kiếm tiền rồi đóng thuế và thuế thì cứ mỗi lúc một tăng cao họ phải làm như vậy vì phải có ai đó trả cái khoản nợ khổng lồ này trên khắp thế giới và khi mà họ trả hết nợ thì nợ sẽ biến thành thuế và rồi họ nói với bạn hãy thoát khỏi nợ nần đi trời ơi nợ là tiền hãy hiểu dùm tôi cái điều đó nha năm 1971 khi Nixon bỏ chế độ bản vị vàng á tiền đã biến thành nợ rồi mà nếu người người giàu biết cách dùng nợ để họ càng giàu hơn và đó là cách tôi làm bạn tôi á, Trung á, tôi biết nhiều người cũng sẽ ghét những người quyền lực hơn mình nhưng mà chúng tôi sử dụng nợ như là tiền vậy người khác sẽ nói bạn hãy thoát khỏi nợ nần đi đó là sự lựa chọn của bạn à, người giàu dùng nợ để làm giàu còn người nghèo và trung lưu thì trắng tay vì họ ngập trong nợ nần cũng vì họ thiếu cái sự giáo dục về tài chính họ còn nói với bạn đầu tư lâu dài và trái phiếu danh mục đầu tư đa dạng quỹ tương hỗ quỹ ETF các thứ nó gọi là đầu tư dài hạn đúng không nhưng mà tại sao bạn đầu tư dài hạn trong khi người ta đang in ra hàng tỷ đô la lãi suất thì bằng không họ chẳng trả gì cho cái tiền của bạn hết á bạn có muốn giữ nó dài hạn không hay là bạn muốn tự mình giao dịch chứng khoán tự mình đối đầu với những quỹ đầu tư